hãy tham gia chương trình Ước mơ Việt để cùng nhau bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Xin vào ước mơ việt.org để biết thêm chi tiết. Liên lạc ban tổ chức qua email ct ước mơ việt gmail.com hay 562 713 2353.